À, trước kia mà chưa có ờ, phân silic thì cái bùng chuối của ông có được đẹp như nào? Trước thì nải trên thì là nhỏ, là dưới là ờ, chơi trên thì to, là dưới nhỏ nhưng mà à, sau quá trình dùng phân silic thì nải trên ở dưới là tương đương khoảng 80 đến 90 phần trăm vâng. đều nhau. Vâng. À, các bạn nhìn xem còn trên dưới tương đương gần tương với nhau. Tương đối bằng nhau đúng à. không? Vâng. Và một buồn như thế này thì ông dự đoán nó là khoảng có bao nhiêu lại ạ? Chứ đón tôi là chỉ lấy khoảng 10 lại, 10 lại thôi. 10 lại hoặc là 11 lại. Vâng. sau đó là mình phải cắt đi. Xong là dưới là cắt đi tỉa vâng. những để bớt à, đi, quả con à, thừa đi để cho nó dưỡng à, quả. Vâng. Um, ở đây thì tỷ lệ ờ, buồng có đồng đều không ạ? Khi mà dùng phân silic Tân Phát Bắc Giang ông đánh giá về tỷ lệ buồng thế nào? Giữa các buồng, cây với nhau, các buồng với nhau nó có đồng đều không ạ? Trong vườn này là tương đối đều nhau. Vâng và vâng, trước đây thì là cây ờ, to cây giỏi nhưng mà khi dùng phân silic thì là, ờ, là ờ, thường thường là buồng đều nhau khoảng độ 90 đến 100 phần trăm Vâng. Đấy, giờ là buồng là đây chúng ta có thể di chuyển sang một cái buồng bên cạnh này đây chỗ này nó có hai buồng luôn vâng. đây nó có hai buồng luôn đây là ngoài là mình gọi là vâng. để tham vâng. <laughs> ở ngoài cho nên là à, ánh sáng nhiều cho nên mình để vì lượng đây là cái cái ánh sáng nó nhiều cho nên mình để hai cây ờ, một gốc à, à. một gốc hai buồng hai hai cây luôn à, hai buồng luôn các bạn nhé đấy và ở đây thì um, về cái thân cây thì thứ nhất là thưa ông là ông đánh giá về cái ờ, cái cái quả chuối này cái tai nó có đẹp không ạ tai thì đẹp. đẹp tai cũng đẹp ạ mẫu mã đẹp đấy, ờ, đấy gần được thu hoạch rồi nhưng mà cái dâu vẫn đẹp dâu nó vẫn đẹp dâu vẫn và à, nguyên sinh quả quả nó ông đánh giá về cái quả nó có mỡ không ạ quả nó mỏng hơn à... nó mỏng hơn đúng không hơn bình thường vâng đấy và những cái buồng như thế này thì chắc nó phải được 11 nải đúng không vâng vâng đấy và um, sau đây thì um, ta đánh giá về cái thân thân chuối ông đánh giá về cái thân này như nào thân nó cứng hơn thân nó cứng thân mà cứng mà nó không à, bị siêu đỏ chứ là mình không dùng phân silic vâng Thân ông đánh giá nó có to không ạ? Thân thì to hơn bình thường. Vâng. À, chắc hơn. À, chắc hơn đúng không? Ừ. Đó. Và... Tôi ờ, là Nguyễn Xuân liệu, thị chiến binh ờ, thôn Nghĩa Chỉ, xã Nguyên Đạo, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Tôi cũng uh, vừa qua tôi dùng uh, phân Silic của công ty uh, Tân Phát Bắc Giang. Ừ. Tôi thử nghiệm là cây to, lá dày và xanh, quả mỏng trong quá trình à, phân bón thì cũng bón theo à, quy trình mỗi đợt là giảm 50% à, phân đa lượng NPK và 50% phân silic bón làm 3 lần trong một năm vâng. trước khi ra quả trước khi ra quả thì ông bón như nào bón là một lạng rưỡi nặng một vâng. rưỡi ờ, N NPK và, và một nặng rưỡi phân silic à? vâng. và sau khi trước khi ra hoa ờ, trước khi ra hoa vâng và sau khi ra hoa hết vâng chặt uh, cuống hoa vâng 15 ngoài vâng. lại bón tiếp lần nữa vâng. sau cũng bón quy trình như vậy sau quy trình như đợt trước nặng một nặng rưỡi NPK vâng. và một nặng rưỡi phân silic và như nào và một tháng sau thì bón tiếp một lần nữa là xong là thu hoạch nếu các bạn mà phun được cái ờ, loại ờ, dưỡng quả và dưỡng lá thì là chống nấm mốc và quả mỏng đẹp quả ngọt sách ra quả thì là ra thị trường người bóng. ta có ưa chuộng không nói chung là qua thử nghiệm à, thị trường là rất ưa chuộng vâng và vâng thưa ông Nguyễn Xuân Liệu thì à, sau đây ta nhận xét à, tôm đồng chuối dùng phân Silic này thì à, trước kia mà chưa có phân Silic thì cái bùng chuối của ông có được đẹp như nào trước thì là nải trên thì là nhỏ là dưới nải chơi trên thì to là dưới nhỏ nhưng mà à, sau quá trình dùng phân silic thì là nở trên ở dưới là tương đương khoảng 80 đến 90 ờ, phần trăm vâng. đều nhau vâng. à, các bạn nhìn xem còn này trên Đúng. dưới tương đương gần tương đối nhau. bằng nhau đúng à. không vâng. và một buồng như thế này thì ông dự đoán nó là khoảng có bao nhiêu lại ạ dự đoán là tôi là chỉ lấy khoảng 10 lại 10 lại đó 10 lại hoặc là 11 lại vâng sau đó là mình phải cắt đi xong là dưới là cắt đi tỉa vâng. những ờ, bớt đi, quả con ờ, thừa đi để cho nó dưỡng ờ, quả vâng ừ. ở đây thì tỷ lệ buồng có đồng đều không ạ khi mà dùng phân silic tân phát bắc giang ông đánh giá về tỷ lệ buồng thế nào giữa các buồng, với nhau các buồng với nhau nó có đồng đều không ạ trong vườn này là tương đối đều nhau vâng. và trước đây là cây to cây nhỏ nhưng mà khi dùng phân silic thì là, là thường thường là buồng đều nhau khoảng độ 90 đến 100 phần trăm Vâng. À, giờ là buồng là Đây chúng ta có thể cho. di chuyển sang một cái buồng bên cạnh này đây. Chỗ này nó có hai buồng luôn ạ. Dạ. Đây nó có hai buồng luôn. Đây là Đấy. ngoài là mình à, gọi là vâng. để tham. Vâng. <laughs> ngoài cho nên là à, ánh sáng nhiều cho nên mình à, để vì lượng đây là cái à, cái ánh sáng nó nhiều cho nên mình để hai cây ờ, một gốc à, à. một gốc hai buồng hai hai cây luôn à, hai buồng luôn các bạn nhé đấy và ở đây thì um, về cái thân cây thì thứ nhất là thưa ông là ông đánh giá về cái ờ, cái cái quả chuối này cái tay nó có đẹp không ạ Tay thì đẹp. đẹp tai cũng đẹp mẫu mã đẹp đấy, đấy gần ờ, được thu hoạch rồi nhưng mà cái dâu vẫn đẹp dâu nó vẫn đẹp dâu vẫn, và nguyên quả quả nó ông đánh giá về cái quả nó có mỡ không ạ quả nó mỏng hơn uh, nó mỏng hơn đúng không hơn bình thường vâng đấy và những cái buồng như thế này thì chắc nó phải được 11 nải đúng không vâng vâng đấy và um, sau à. đây thì um, ta đánh giá về cái thân thân chuối ông đánh giá về cái thân này như nào thân nó cứng hơn thân nó cứng thân mà cứng mà nó không à, bị siêu đỏ chứ mình không dùng phân silic vâng Thân ông đánh giá nó có to không ạ? Thân thì to hơn bình thường. Vâng. À, chắc hơn. À, chắc hơn đúng không? Ừ. Và trước kia mà chưa có phân Sinic thì trên một những cái buồng này thì nó đạt được bao nhiêu lãi ạ? Trước đây thì nó chỉ dùng 8 à, à, nải, 7 8 nải. Đấy, nào nhiều được 9 nải nhưng mà nó không đồng đều bằng à, dùng phân Sinic. qua thử nghiệm. Trước kia là chỉ có 8 chín nải thôi. 8 9 nải. Nhưng mà nay dùng có 9 x thì nó được khoảng mấy nải? 10 nải. 10 có nải. buồng 11 12 nải nhưng à. mà cũng không nên để nhiều quá. Vâng, cho vừa thôi được, Cho vừa để cho nó nặng à, cây là một thứ hai là nó đủ chất dinh dưỡng. Vâng. Thế và cái ờ, cái cái số quả ở trên này nó có tăng không ạ? nải trước thì có 10 2 13 quả trên một nải nhưng bây giờ là 14 15 quả trên một nải à thế thì số lãi trên buồng tăng, tăng và, số, số quả, quả trên một nải trên cũng tăng vâng và tỷ lệ buồng tương đối đồng đều phải không ạ vâng, vâng. đồng đều và bạn nhìn xem nó vâng đây sau à. đây thì ta xuống dưới này để ta xem cái cây nó thế nào đấy. Ờ. Đi đi. Đi đi. Và cái mã chuối ở đây thì ông thấy như nào? Cái mã của nó như nào? Mã nó mỏng hơn và đẹp Mỏng và nó hơi vàng vàng à. Chứ nó không xanh đen không như là cây đồng đạm đúng không? Ờ, nó hơi vàng vàng quả chuối thì nó rất là khôn quả chuối à, Chắc đúng quả không? Nó chắc quả Và cái chuối này thưa ông thì về cái độ ngọt và độ thơm thì nó thế nào? Ngọt thì nó ngọt sắc hơn Bình thường trước thì nó kho phải bây giờ dùng loại này thì nó ngọt uh, sắc hơn và nó ăn ở đấy nó uh, thơm chuối hơn hơn à, khi mình chưa dùng xịt nước. vâng các bạn đi bán thì người dân có thích cái chuối này không ạ uh, chuối tôi thì ai cũng thích thì không dùng uh, thuốc sâu và các cái loại bảo vệ thực vật khác vâng. nó thơm ngon bác ông đánh giá về cái tỷ lệ sâu bệnh khi mà dùng cái phân xịt Tây Bắc Bắc Giang như nào dùng cái xịt đức này thì sâu bệnh nó giảm và cái lượng... Uh... Nó giảm được bao nhiêu phần trăm ạ? Khoảng 80 phần trăm 80 phần trăm Thế thì uh, ông có thể khẳng định vườn chuối này là vườn chuối sạch không? Vườn chuối sạch, 100 phần trăm ờ, đây, ở trên đây là mỗi khóm một uh, mỗi một khóm là một buồng có những khóm ví dụ như khóm này ông cũng tham lấy hai buồng này hai buồng cái khóm này này đây, mình máy quay vào đây kia kia kia một buồng nhá kia một buồng này đấy nó vướng đi đấy xong bên này lại một buồng nữa này đấy, hai buồng trên một khóm nếu như dùng vân thường thì trên một khóm mà hai buồng thì uh, chuối nó có được chuối như này không nhỏ hơn nhỏ hơn à. và hai buồng nó có được đều như này không ạ ờ, không được đều à. À, ở đây gần như là <laughs> chỗ nào ông ấy cũng ông cũng lấy hai buồng hết vâng. à. kia bên kia thế kìa cũng hai buồng này đấy bên kia nhưng nó vướng cái lá Vâng thưa ông Nguyễn Xuân Liệu, ông đánh giá về cái chuối vùng Silic Tân Phát thì cái thân nó như nào? Còn ờ, nói chung là cái, cái dùng Tân Phát thì thân ngày xưa thì không to này, bây giờ là to còn là bằng thùng sơn. Đấy là trên dưới còn gần ngang nhau. Đây. Đây. Vâng. đây cái gốc chắc này. khỏe. Đây. Đây. Ừ. đây cái gốc này, đúng như một cái thùng sơn các bạn này. Ừ. Đấy. Đấy. Bạn nhìn xem, đây là cũng còn thân nó rất là chắc khỏe chuẩn bị gọi là dao buồng này chuẩn bị dao vâng buồng này vâng vâng đây, là đây thân bên này cũng thế này ờ, to như thùng sơn các bạn này <laughs> tham để hai cây một gốc gốc gốc này đấy như là thùng sơn đấy và <coughs> thân chuối nó rất là luột nhỉ đây là da nó, mỏng nó mỏng cái ờ, thân cây nó mỏng nó không, vâng. nó không xù xì và nó không ờ, mốc như các loại kia vâng ông đánh giá về cái tỷ lệ đổ ngã khi mà dùng phân bón silic phân phát như nào so với dùng uh, ờ, silic thì uh, giảm uh, ờ, 90% đổ cá trước là nếu mà không dùng silic mà gió mưa gió lớn thì là uh, không chằng trống là đổ nhưng năm nay tôi ít chằng trống như thế cũng ít uh, có gì một phần ừ, đổ thôi chứ còn cũng không thấy đổ cá nhiều vâng. mỗi năm thì đổ nhiều à, mỗi năm đổ nhiều đúng không vâng. nhưng mà năm nay nhiều năm nay dùng nó ừ. cây chắc dễ nó phát triển mạnh nó báo tốt vâng. là cây ít bị đổ vâng. Đấy, một người ôm đấy to như thường sơn các bạn nhé <laughs> to ôm cây chuối như uh, ôm phụ nữ này <laughs> và đây thì... vâng ở đây là ông đều lấy mỗi một gốc là đều lấy hai buồng đây ví dụ như hai buồng này đây một cái đây hai buồng đây các bạn này đấy đây đây một cái cái gốc đây nhé các bạn vâng, hai gốc hai buồng hai buồng cùng một hai buồng cùng một gốc đây buồng đáng nhẽ là mỗi một buồng mỗi một mỗi gốc, một gốc là buồng. lấy một buồng à. nhưng mà đây thì ông lấy là hai một gốc hai buồng và hai buồng đều to bằng nhau các bạn này đều to bằng nhau và thưa ông uh, Nguyễn Xuân Hiệu thì ông có khuyến cáo gì với những người trồng chuối ạ? Ừ nói chung là các bạn trồng chuối thì lên ờ, dùng ờ, thêm silic Đấy, nó tốt cho cây trồng và tốt cho đất và cây to mẩy cây chắc khỏe thân cây thì ờ, luột là không ít nấm bệnh nên các bạn lên dùng silic và còn tạo cho cái độ tạo ngọt... cho bộ rễ tốt và cải tạo đất đất tơi xốp không cứng rắc như là mình không dùng silic vâng và nó còn à, chống đổ ngã được các bạn tốt à. nhé các bạn nhé chống đổ ngã tốt và nó sẽ cho là số lãi trên số lãi tăng, tăng số, số quả, trong một lãi cũng tăng, cũng tăng hơn so với là mình không dùng uh, silic và cái chuối này bán trên thị trường thì có được giá hơn so với chuối dùng phân đường không ạ? Nói chung là chuối này à, chắc chắn là bán thị trường tăng rồi Tại vì cơ bản bà con quen biết đều mua chuối của gia đình Vâng và ông có thể ông giới thiệu về mình đi, ông đang ờ, ở địa chỉ nào và số điện thoại? Vâng, tôi là Nguyễn Xuân Điệu, à, cựu chiến binh thuộc thôn Nghĩa Chỉ, xã Ngạo, huyện tư Du, tỉnh Bắc Ninh. Hiện nay tôi à, đang làm trang trại và cũng à, dùng phân xịt để dùng cho một chuối, hai một số cái bưởi, cây cam. Nhà thì nói chung là là một bộ đội về xuất ngũ cho nên là làm việc khác cũng ờ, đủ mọi việc rồi lái xe ờ, thợ xây thợ lề các thứ nhưng mà không ờ, không tạo điều kiện được tôi về quê còn là làm phát triển kinh tế gọi là gia đình và trên thì trồng chuối dưới ao thả cá còn vừa rồi Ờ, được công ty Tân Phát ờ, giới thiệu ờ, phân Silic tôi cũng thử dùng và hiệu quả nó tăng hơn so với là không dùng phân Silic khoảng bao phần trăm ạ khoảng độ 90 phần trăm chúc vâng. các bạn làm vườn tốt và nên dùng phân Silic vâng. chúc vâng. các bạn thành công trong làm ăn kinh tế phát triển nông thôn Vâng, ông có thể nói điện thoại của mình để nếu mà các bạn muốn mua chuối sạch thì các bạn liên hệ với số điện thoại nào ạ? Vâng, số điện thoại tôi là 0982 186 649 Vâng, địa chỉ là Nguyễn Xuân Hiệu um, Nghĩa à, chỉ Minh Đạo, Tiên Du, Bắc Ninh Bắc Ninh à. Và những bạn nào muốn mua chuối thì các vâng, bạn liên hệ chuối với về liên hệ với tôi Vâng, vâng. chuối à. sạch các bạn nhé Chuối sạch chất chuối lượng sạch, cao. chất lượng, đảm bảo vâng. Không dùng uh, thuốc sâu vâng. Không dùng hóa chất Và xin hỏi là trên vườn đây ông có bao nhiêu nghìn cây ạ? tôi thì à, mới rồng khoảng độ 5.000 à, cây thôi 5 nhưng mà còn à, cũng muốn phát triển thêm vâng. vâng Vâng. À, các bạn ơi, ngày hôm nay ngày dương lịch là ngày mùng 3 tháng 2 năm 2020 và ngày âm lịch là ngày mùng 9 à, ngày mùng 9 Tết tháng riêng à, năm Tết à, kỷ hợi là chúng ta vừa mới ăn Tết xong đấy các bạn ạ thì uh, trên cái những cái trang trại chuối mà dọc theo cái bờ sông Đuống của xã Minh Đạo ở đây có hàng trăm ha bà con đã có một số bà con đã dùng phân Silic của chúng tôi và nếu như à, đã dùng phân Silic của chúng tôi có hiệu quả cao trên à, đặc biệt là cây chuối và nếu như các bạn thấy rằng cái video này hay và hữu ích thì các bạn hãy cho chúng tôi xin một like nhé và các bạn nhớ là à, nhanh tay đăng ký kênh để được tư vấn à, kịp thời cũng như là mọi thắc mắc của các bạn thì hãy để lại ở phần bình luận để chúng tôi giải đáp và những trang trại nào mà có diện tích vài hecta trở lên mà các bạn cần công ty đến tận vườn tư vấn thì chúng tôi cũng sẵn sàng đến để phục vụ các bạn và có thể cho các bạn một số lượng ờ, nhỏ thôi để dùng thử ờ, và cuối cùng thì một lần nữa được cảm ơn ông và vâng. kính chúc uh, ông Sân Hiệu cùng gia đình một mùa xuân mới mạnh khỏe và không à, hôm nào thì chúng tôi sẽ đưa đài truyền hình của tỉnh Bắc Ninh xuống đây để làm những cái clip về cái chuối dùng phân Silic à, ừ. ờ, hiệu quả cao ạ. Vâng, cảm ơn. À, chung là vườn cũng à, chúc công ty Tân Phát là phục vụ bà con ngày càng tốt hơn. Vâng. Chúc công ty là phát đạt. Vâng ạ. Vâng, cảm xin cảm ơn. Vâng. vâng ạ.